Hải đang ờ, xin chào bạn. Sau đây đang ờ, xin giới thiệu các bạn một số mẫu thùng đựng cá và giỏ đựng cá hiện Hải đang ờ, đang phân phối. Đang sẽ giới thiệu đây là thùng đựng cá các bạn nhé. Size này size nhỏ nhất của cái thùng đựng cá. Size này size 30. Chiều uh, rộng 30 các bạn nhé. À, chiều dài 30 này. Chiều rộng của nó đây. Chiều rộng 20. mươi chiều cao của thùng chiều cao của thùng là là 10 17 hết cỡ là 17 các bạn nhé cái này chưa hết cỡ tầm 17 gì đấy thế là size 30 hiện nay đang à, đang à, có từ 30 35 40 đấy, các bạn. các bạn thích size nào thì đây đây 30 35 đấy Hải đang à, có size 35 này size 40 Đấy, size 40 đây các bạn rộng 40 chiều cao này chưa 40 50 đây các bạn Đây, size 50 Đấy. à, hơn nữa là size 60 Đấy, rộng 60 rất to hàng này à, to đặc biệt size 60 à, có thước đo chiều dài đấy các bạn Đấy. À, size 60 thước đo chiều dài dòng ờ, đao đây tên sản phẩm đây các bạn dòng đao các bạn nhé dòng đao đang ờ. và tiếp đến Hải Đăng sẽ giới thiệu các bạn cái giỏ sắt sắt Hải Đăng đang có một ờ, kích thước đây, rộng miệng đây rộng miệng là 16 chiều cao này các bạn chiều cao của nó là 28 Đó, chiều cao 28 giỏ này có thể các bạn à, mở được hai đầu Đấy, các bạn mở đầu ở đây đầu trên này đầu dưới đây các bạn cũng mở được nhé cũng có thể lấy cá ở đầu dưới được Rồi. đầu dưới đây giỏ sắt các bạn nhé cái này cỡ nhỏ nhất hiện này đang đang dùng ờ, có cỡ nhỏ nhất này tiếp đến hải đang ờ, sẽ giới thiệu các bạn ờ, loại giỏ Hàn Quốc đây các bạn giỏ Hàn Quốc đây giỏ Hàn Quốc này là Sean Sun 21 nghe đúng tên kiểu Hàn Quốc cái này là các bạn thả ra tự bung này đấy, tự bung này miệng thì nhỏ đáy thì rộng miệng à, này là 24 bạn nhìn 24 này đáy rất rộng và dài cao đáy của nó hải đang sẽ úp xuống đo nó dễ các bạn có thể tháo được đít luôn này đấy. đáy của nó 50 các bạn nhé đấy, đường kính 50 và chiều cao của giỏ đây số cá này hải đang sẽ đứng lên đo vì cái này hơi cao một mét hai các bạn chiều cao giỏ này là một mét hai các bạn nhé Đấy. tiếp đến hải đang ờ, sẽ có ba loại giỏ giỏ dù rồi ờ, à, dù phủ cước à, cước phủ ờ, một ít in nông thì giỏ à, này thầy đang có ba size à, ba size size nhỏ nhất nhé đang sẽ đo miệng của size nhỏ nhất đường kính miệng của size nhỏ, nhất đây các bạn là 18 đây đường kính này nhé, trong này nhé, đường kính ngoài không phải miệng này chỉ à, đỡ đến lúc các bạn chưa đấy. nó sẽ như là các bạn chưa mở giỏ ra đường kính miệng dưới này các bạn hình dung nó dễ 18 và chiều cao của giỏ à, chiều cao của giỏ là 50 cả cái miệng này các bạn nhé à, rộng rộng của giỏ là 30 đáy tiếp đây là đấy là vừa rồi là hải đang uh, à, giới thiệu các bạn là uh, giỏ nhỡ tiếp đây đây giỏ chung giỏ chung miệng của nó là 20 miệng đáy là 30 chiều cao chiều cao 50 các bạn nhé Đấy, giỏ chung giỏ đại đây đây giỏ đại giỏ đại đường kính của nó chắc tầm 25 đúng rồi các bạn giỏ đại đường kính 25 đường kính à, đáy 40 Đấy, chiều cao chiều cao giỏ là 60 các bạn đây. Vâng. À, giới thiệu thêm cái giỏ uh, câu đài giá rẻ đây các bạn. À. Câu đài giá rẻ. Đo đường kính giỏ các bạn. Đường kính giỏ là 30 mươi các bạn. ba hai tính kính 30 nó dễ. Đấy. Đấy. chiều dài giỏ 1m8 ạ chiều dài giỏ 1m8 ờ, cái ờ, size này 30 1m8 đây giỏ qua, ờ. giỏ câu giỏ Kodai qua, chất liệu lưới phủ nhựa đây các bạn ví dụ các bạn có mắc lưỡi câu vào có ngạnh vào thì các bạn rất dễ gỡ nó không bị vướng đây, đang ờ, sẽ đo đường kính giỏ của nó là 40 Đấy. chất liệu vanh này bằng nhôm các bạn nhé vanh này bằng nhôm này Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 vanh các bạn nhé đang sẽ đo chiều dài này tầm hai mét rưỡi sau là một vanh là bao nhiêu đấy hai vành một vành của nó 40 hai mươi rưỡi các bạn nhân đây giỏ kích thước 40 20 rưỡi vừa rồi đang, ờ, ờ, đang giới thiệu các bạn tổng hợp một số mẫu ờ, giỏ và thùng đựng cá hải đăng phi phishing chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của hải đăng phishing